Khánh Thành xin chào tất cả các bạn nha à, hôm nay thì à, bên à, đội ngũ anh em à, cũng à, giới thiệu sơ qua cho tất cả các bạn đó là cái à, chùa Hột Gà à, thuộc phái à, Nam Tông ở Campuchia nha mà gần như là tất cả các à, Phật giáo ở à, Campuchia của chúng ta đó là gần như là tất cả đều là theo phái Nam Tông cả không Nam Tông. Theo, ừ, phái Nam Tông chứ không phải là theo phái Bắc Tông <laughs> thì một lát nữa chúng ta sẽ đi xem qua gọi là đi tham quan coi cảnh à, của một ngôi chùa mà cũng à, khá nổi tiếng ở ngay cái khu à, Ba Vẹt này đó là cái chùa Hột Gà nha và chúng ta sẽ đi xin thử coi à, vòng đeo may mắn coi nó như thế nào và bên cạnh đó thì bên HR bên Winner cũng sẽ có đôi lời tham sự với các bạn về đi, đi có, chúng ta có nên đi tiểu ngạch hay không và tại sao lại không nên đi tiểu ngạch và kể cả là việc gì là mấy bữa rày thì cái các tờ báo cũng có đăng về việc là 38 bạn mà sau khi bốn chính xác là 40 bạn khi mà vượt sông Bình Di á, về nước rồi mà trong đó có 38 bạn là bị phạt như vậy thì cái chuyện phạt như vậy thì nó có theo nhận xét cá nhân thôi nó có đúng hay là không và tại sao nha dạ các bạn ừ. rồi hẹn gặp lại các bạn vào ở ngay chùa gà nha rồi rồi chào tất cả các bạn nha và bây giờ chúng ta đã đến với lại chùa hột gà sau một chặng đường đi tầm khoảng chừng 10 à, 15 phút đó là tới chùa hột gà nha các bạn nha à, bên đây là bên tay trái của chúng ta sẽ là ngôi chùa hột gà mà đã khá là nổi tiếng đi đâu xuống ngay cái tỉnh Ba Vẹt này thì gần như ai cũng phải bước qua ai cũng biết đến gọi là chùa hột gà để mà đi có thể là lát nữa chúng ta sẽ đi cầu an thử coi là xin cái cọng dây màu đỏ đó các bạn coi nó như thế nào đấy gọi là đấy gọi là sự may mắn nè may mắn đúng dạ. rồi thì anh nghe nói may mắn đó mà lại bi vừa vừa rồi đó, nó cũng cầu xin may mắn nữa đó dạ. nha rồi bây giờ xin mời các bạn các bạn cùng đi vô vô mọi người ơi <laughs> nào đi vô à trong đây mát nhỉ mát hôm nay bóng bay rồi thấy không đây nha các bạn nhá đây là chùa hột gà chùa hột gà không phải là hột của con gà đâu nhá mà trong chùa này là là là là người là là người dân người ta nó à, có những cái câu chuyện về quả trứng đấy quả trứng mà đưa lên à, ví dụ là mình muốn cầu à, cầu nguyện hay là hay là mình muốn xin một cái gì thì mình sẽ à, có nghĩa là mình sẽ uh, dựng quả trứng lên dựng quả trứng lên và khi quả trứng uh, ví dụ là quả trứng nó sẽ nằm yên thì có thể là theo truyền thuyết thì người ta nó gọi là sẽ cầu may mắn được còn nếu như quả trứng dựng lên nó mà đổ xuống thì là không Ồ, hay không quá. nha mọi người nhá <laughs> hay quá cái chuyện này anh không biết luôn á anh á ờ em hay quá rồi em mới tìm hiểu luôn dạ yeah, ok hay quá <clears throat> đây là đây là những người uh, dân uh, địa phương ở dân địa phương dân địa phương ok ta đi uh, cũng đi vào chùa đi uh, <laughs> cầu uh, may mắn như mình ấy như ở Việt Nam ấy rồi thì bây giờ chúng ta đến với chùa Hột rồi thì chúng ta phải tiến hành đó là bước thắp nhang và lễ Phật trước các bạn và các bạn nên nhớ ở ngay trên đất Campuchia này á, là toàn bộ Phật giáo gần như là tất cả luôn là đều theo phái Nam Tông là chỉ có Phật Thích Ca thôi chứ không có thờ giống như là các vị như là quan Thế Âm Bồ Tát âm Bồ Tát nhất là thờ Phật Thích Ca thôi và thờ à, ông bà tổ tiên cha mẹ chứ không có thờ mà mà nhiều giống như là bên phái à, Bắc Tông nha các bạn nha rồi bây giờ mời các bạn cùng à, đi lễ, lễ, lễ thắp nhang lễ Phật mời các bạn ừ, đây, ba cái mình thắp bối ở đây thôi nhỉ ừ, chắc là còn đâu nữa chứ bên kia nữa chứ anh nhỉ ừ, ừ. rồi đi ở đây nè đây bên ngoài đây cứ chỗ nào có hương thì là mình mình thắp ừ. ở đây cũng như Việt Nam mình nha các bạn Nam mình thì mình cũng phải như là thấy nó đẹp đâu cũng thế Đúng không? đâu cũng thế thôi đây là không không một cây mỗi chỗ một cây ok thắp đi anh xong rồi quay vào trong này đây à, chúng, bên trong này là cũng là một nơi để uh, nói chung là mỗi nơi một ừ, chỗ ừ, mỗi, nơi một ờ, điện ở phía nam mình gọi là điện anh ạ ừ. người dân ở đây đang cơ đi uh, đi ờ, đi khấn ờ, cầu may nhé mọi người nhé ừ. ừ, một đặc biệt của tiền tây tơ ban kỳ này có đây con một lực viên quen có hàng ok đấy quen đúng không không Thank you tí nữa ông đưa một thẻ anh cầm anh được của em luôn à, gửi gửi gì mà không gì đưa đưa đưa một cái dây đỏ này nó biểu hiện cho là sự may mắn ừ. đây chính là phong tục các bạn đây là sự may mắn là bình an may mắn và bình an may mắn và bình an này giống như là nước ờ, nước phép ừ. đây đây không à, một cộng được không một cộng một cộng được cho con. cho người khác cho cho người khác nhà ờ đúng là nhà ok à, ok con ở à, con rần rần nữa ờ một cộng mẹ cộng em em lấy thêm một cộng nữa à, không hai một em, em lấy thêm nữa một một cộng một cộng à ok ok ok ok ở nhà cậu nhà đi làm ăn làm gì hết hết ai rồi ok ok xin chào đây xin chào đây mọi người à xin chào xin chào xin chào xin chào ở <laughs> ờ, đây là cửa điện uh, đã từng nói về cái chuyện quả trứng đấy thì khi mình xin một cái điều gì đó thì có nghĩa là mình sẽ dựng quả trứng lên thì mình sẽ khấn xong nếu như mà được thì có nghĩa là quả trứng đấy nó vẫn giữ nguyên còn không được thì quả trứng đấy nó sẽ đổ xuống đấy cái câu chuyện quả trứng ở chùa hột gà này nó là như vậy chứ không phải là ở đây thờ hột gà đâu nha mọi người nhá là nó dạng như là một quả trứng gà đấy nó là như vậy ở đây là đang có thờ thờ một cái ờ, bức tượng ờ, của một con cá thì mình nói thật với mọi người là mình cũng mới sang đây thì cũng chưa biết được là con cá này là ở đây là ngôi chùa này sẽ thờ về gọi là cá gì mình không biết xem nào hình con cá này nó như kiểu là con cá ông ấy ở Việt Nam thì hay gọi là cá ông nhưng mà cái hình dáng của nó thì nó lại giống như kiểu là một con à, cá voi cái kiểu kiểu như thế nhưng mà nhìn rất là đẹp mỗi một cái là không biết nó là cá gì và ở dưới bể cá thì có những uh, cá gì đây nhỉ ở dưới bể cá này là có rùa ba ba này và có con cá là như con cá chép hay sao ấy Đấy, rùa ba ba cá chép mọi người ạ ba ba mới là cá chép thôi đúng rồi ba ba cá chép và rất là nhiều loại cá linh tinh cá chê cũng có này của cá ba ba to thế lần đầu tiên được đến thăm uh, chùa hầu cột gà ui to chưa rùa ba ba kìa cá chê cá này như là cá chê đây gọi là cá chê đúng rồi cá chê ủi to đấy con này bao nhiêu cân này <laughs> tưởng cá này to phết nhỉ đúng ra nếu như ở Việt Nam thường thường người ta nó gọi là thờ cá ông cá ông đấy ừ, ở Việt Nam mình à, gọi là thờ cá ông nhưng mà ở đây mình không biết là thờ cá gì bởi vì là mình cũng uh, chưa biết được hiểu hết được cái lịch sử ở cái cái ngôi chùa này nó như thế nào thế thì mình cũng chỉ là người ờ, đầu tiên mới đến nhưng mà cảm thấy ở ờ, xung quanh nơi này nó rất là ấm cúng và rất chi là thoải mái à, đây là các um, chú tiểu ở chùa Hột Gà nhá okay. rất chi là dễ thương à, cảm ơn là cái gì nhỉ à, ốc hùn. ốc hùn, ốc hùn, ốc hùn, ốc hùn, <laughs> mani pemme hom mani pemme hom mani pemme hom chúng ta lại nói chuyện với lại mấy anh trai Campuchia nhá. Bala salam bala salam bala bala bla bla bla bla bla bla bla bla có gì ông nội xong rồi xong rồi xong rồi bla bla bla bla bla bla bye bye bye bye vô cạn ly cạn ly nó ngọt luôn chứ phải chứ không phải bia của em xoài của anh là coca vừa đi đường nóng quá uống phát ừ. nó lạnh nó kéo lên đầu ừ. rồi mình đang nóng nó gặp lạnh ấy uống một phát nó nó kiểu nó bút lên đầu ấy Cái đầu. rồi các bạn ơi à, anh em chúng mình vừa mới đi à, từ hột gà ra các bạn à, giờ đã tham quan chùa rồi hồi nãy là cũng có quay cho các bạn coi rồi đó thì bây giờ cũng như là cái à, đúng với là cái quy trình đó thì là bây giờ anh em sẽ nói về cái chuyên mục chính là về cái việc làm ở ngay Campuchia này nha các bạn nha rồi tính ơi cho anh hỏi nè tính có bao giờ mà khi mà gặp phải những ứng viên khi mà họ thắc mắc những cái câu giống như là gì là anh ơi tại sao lại phải chọn ờ, là đi ờ, tiểu tiểu ngạch vậy ấy, lột đi chính ngạch vậy mà sao dạ. không đi tiểu ngạch đi tiểu ngạch tức là đi chui á đi không ờ, cần hộ chiếu gì hết trơn hết trội đó à, thì mấy bạn nói là có thấy mấy cái cái, công ty á, thì cũng nói là thôi đi tiểu ngạch đi cho nó lẹ làm hộ chiếu mất chia cho một hai tuần nữa lâu không đi như là chỉ cần có chứng minh nhân dân thôi đi chui đi qua thôi đó thì tại sao công ty mình dạo này khó quá vậy không có chọn cho đi gọi là tiểu ngạch nữa mà chỉ chọn đi chi chín ngạch thôi vậy thì à, tính có thể là truyền đạt lại cho các bạn à, cùng nghe giải dạ, giải thích lại cho các bạn cùng nghe được không ừ, thì uh, sau cái câu chuyện của anh Thành anh ấy vừa hỏi uh, mình ấy <clears throat> thì mình cũng uh, có câu trả lời cho các bạn uh, chung chung như thế này cái vấn đề mà đi tiểu ngạch ấy thì nó như các bạn đã biết đấy nó sẽ rất là nguy hiểm nó sẽ nó sẽ tiềm ẩn những những cái nguy cơ mà có thể là mình sẽ dẫn đến cái việc là bị buôn bán người thì ờ, <clears throat> thì như cái môi trường mà à, quên như cái ờ, đường đi tiểu ngạch ấy, thì như các bạn đã biết đấy những cái công ty ma thì thường thường họ sẽ uh, tư vấn cho mình có nghĩa là chỉ cần bạn đồng ý đi mà không cần phải hộ chiếu hay là căn cước công dân và người ta nó sẽ tư vấn cho các bạn à, ví dụ như là em à, có đồng ý không thì anh sẽ bảo công ty sẽ lo lắng hết cho em tất cả mọi thứ và thậm chí có thể là đến tận nhà đến đến tận nhà đó đi luôn đấy à, đến tận nhà, nhà đó, đó đi luôn đấy có nghĩa là người khi người ta nó đến tận nhà và người ta nó sẽ có một cái à, những cái lời mật ngọt ví dụ là công ty làm từng đây tiền rồi thì chế độ rồi thì mọi thứ tất cả nói chung là nghe rất là lọt tai ừ. và những cái người mà chỉ cần nhẹ dạ cả tin bây giờ chỉ cần nhẹ dạ cả tin ờ, khi nghe những cái môi giới người ta nó nói những đến những cái, những cái tệ là à, quên đến những cái vấn đề ví dụ là tiền lương thời gian làm việc công ty không hòa bó và tất cả mọi thứ nói chung là nghe rất là lọt tai thì lúc đấy là cứ tin mà không chịu tham khảo và không chịu tìm hiểu kỹ về cái môi trường công việc ở bên này đâu là tốt đâu là xấu và tin lời người ta đi thế là xong Đúng rồi. mà thậm chí trên đường đi không phải làm đi qua những cái nơi bình thường như mình có hộ chiếu mình đi mà là phải đi đường rừng này đi trèo đèo lội suối này Rồi. thậm chí cả lội cả quả cả qua những con sông mà có những anh em đã từng à, đi 3 ngày 3 đêm qua sông và lội thậm chí đến đây Trời, quá nguy hiểm <laughs> có nghĩa là lội đến ngang ngực này có nghĩa là quá nguy hiểm những anh em đã kể với em đấy có nghĩa là thậm chí em lội qua những cái con sông mà lội nghĩa là ba ngày trời có là cứ đi à, không phải là đi qua con sông 3 ngày mà nghĩa là đi ba lần qua con sông ba lần rồi có là nó sâu đến ngực này xong đầu người ta chở bằng cái đường rừng đường xe ôm um. mà thậm chí những cái người chở đấy là còn không biết tiếng việt đúng rồi không biết tiếng rồi. việt mà thậm chí người ta có là sóng điện thoại thì không có gọi thì không gọi được không biết rồi. liên lạc với ai được thì cứ ngồi trên xe người ta mà đi thôi đi thì bây giờ nó cứ chở đến đâu thì biết đến đấy thôi đấy là những cái người mà nhẹ dạ cả tin vào những cái dịch vụ mà mình không nắm rõ được nguồn gốc là cái dịch vụ đấy nó từ đâu cái gì. công ty nào ai tư vấn hay là một người quen nào đó của mình một người tư vấn mình biết thì mình mới đi được đây mình cứ tin linh ta linh tinh tin những cái lời môi giới ở trên mạng mà không quen không biết và thậm chí nhiều khi người ta nó tư vấn cho mình ấy thì các bạn phải nên hiểu rằng những cái người tư vấn cho mình thì công ty tốt thì ta sẵn sàng sâu mặt ta hay là nói chuyện trực tiếp như mình với anh Thành đây ừ. có thể là sẽ công khai tất cả mọi thứ vì về công ty thì những cái công ty đấy thì nó mới là những cái công ty uy tín để đảm để cho các bạn các bạn lên đường nhưng mà đây các bạn <clears throat> những cái bạn mà bị bán vào công ty ma rồi uh, đấy là những cái người mà nhẹ dạ cả tin cứ tin vào những cái người mà người ta nó chỉ tư vấn qua điện thoại mà không dám đưa mặt của người ta ra đưa mà chỉ nghe điện thoại và xong các bạn cứ nghe theo hướng dẫn của người ta các bạn đi thế là các bạn nhưng mà bây giờ anh anh nói tính nghe là có nhiều cái trường hợp gì nè là cũng có nhiều ứng viên của nói rồi đây sẽ chụp hình cho anh xem luôn là gì bây giờ là họ đã được cải tiến hơn họ chấp nhận họ show mặt hơn luôn nhưng họ không có show được cái phần công ty đây tin không nhưng mà cái điều này đặc biệt này là là tính với là là khi mà đi về cái phần tiểu ngạch đó, là nó nguy hiểm ở chỗ là gì là coi như là các bạn không phải đi là chính ngạch từ cửa, cửa khẩu qua đi bằng hộ bằng hộ hộ chiếu thực sự và đi bằng tiểu ngạch đó là gần như là các bạn không biết mình sẽ đi đâu và về đâu ừ, đúng rồi và tất cả những người chở bạn giờ gần như là họ không có muốn nói chuyện với bạn một, một câu nào cả họ chỉ biết chở bạn đi thôi và bạn cũng không biết rằng là bạn sẽ đi đâu mà chưa kể tới là bạn đi phải là băng rừng lội suối này giống như là tính nói nãy là đúng rồi. đúng rồi nó cực kỳ nguy hiểm và đồng thời là gì có được những bạn á thành có quen là mấy bạn ở những cái công ty cũng cũng nói lại gì là họ đi giống như là, là vượt biên á đi chui á đi chui như vậy một lần họ họ họ rất là sợ rồi các bạn biết khi mà chui vô một cái cánh rừng mía mà không biết mình đi mình đi theo hướng hướng nào nữa đó, cứ ngồi đó mà dòm dòm dòm lo sợ thật thởm mà không biết là nó giống như là gì là sinh cái giữa cái chuyện sinh tử giống như là nó ừ. nó giống như là một một cái cọng dây muốn bứt người nào nó bứt người. và các bạn phải nên nhớ một Đấy. điều rằng mình với anh Thành hai anh em đã xác định ngồi đây <clears throat> để làm những cái clip này cho các bạn là nói chuyện thực tế chứ không phải là giàn dựng và mong các bạn xem clip và các bạn uh, hãy uh, nảy có là mình nảy số một chút mình phải phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai và đâu là giàn dựng và đâu là diễn nên các bạn khi các bạn vào các bạn có comment hay là bình luận vào những cái clip của anh em mình đang cơ phỏng vấn ờ, và cũng đang đồng thời cũng đang là một cái người <laughs> truyền thông điệp chung uh, ở trên các trang mạng xã hội để cho những cái người dân Việt Nam mình mà trước lúc qua đây thì các bạn nên tìm hiểu kỹ. Đúng rồi. Và các bạn à, các bạn có thể là nói những lời tiêu cực nhưng mà các bạn phải suy nghĩ rằng là khi anh em mình ở bên đất anh em à, của mình đây ở bên đất Campuchia này và bản thân mình đây chúng mình là những cái người mà đã chứng kiến và đã tận mắt để biết được những cái sự việc uh, uh, những cái người bạn ở Việt Nam qua bên này bị uh, bị uh, hành bị lừa bán và bị lừa bán uh, như thế nào như thế nào thế cho, nên là, thế cho nên là <clears throat> cho nên là trước khi các bạn nói anh em mình hay là bất cứ một cái điều gì đó thì mong các bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi trước khi nói bởi vì là mình phải biết được đâu là đúng đâu là sai rồi mình hãy bình luận chứ các bạn đừng có vào mà nói những cái lời cay đắng cho như mình nghe nhiều lúc cũng buồn lắm <laughs> lời cay thế đắng. cho nên là khi không sao đâu tính anh nói nghe nè đúng là buồn thì nó có buồn nhưng mà thôi bây giờ đây là mỹ việt nam mà nói nói ừ vì sao mình sống thật là rồi không chứ bây giờ chứ đâu phải là chỉ vì những cái lời nói đó mà mình mình ngưng mình không có làm việc nữa mà các bạn phải nên nhớ là gì là cái tâm huyết của anh em mình bỏ ra mục đích chính là gì là cũng để cho người dân Việt Nam bớt đi cái sự lừa lừa lọc từ ở bên Campuchia và thành dám khẳng định luôn là gì là không bao giờ hết cái chuyện gọi là người người Việt Nam qua Campuchia là việc đâu không bao giờ hết đâu vì sao vì thực sự là nếu như nói sâu hơn nữa là cái cuộc sống ở Việt Nam á kể cả về cái tiền lương á, thì càng ngày càng eo hẹp như vậy thì làm sao mà người dân Việt Nam sống được nhiều được hầu như tất cả những cái bạn mà ở ngay cái vùng biên giới mà khu uh, à, một bài á là nhất là ở ngay khu vực bến cầu á, là những bạn đó đã có chứng minh nhân dân rồi đó thì bạn đó đi qua bên bên khu qua về này làm rất là dễ dàng không cần hộ chiếu luôn đó thì nhưng gần, gần như là tất cả những người dân ở khu bến cầu họ đều đi qua bên cái đất Campuchia này tỉnh Ba Vẹt này không buôn bán thì cũng đi làm việc cho những các công ty game online vâng rất là nhiều nha các bạn đó chứ không phải gọi là mình cứ đưa lên mình nói ờ tại sao bán người nữa tôi không bán ai hết à, thực sự là thành không bán ai hết trong kể cả tính vậy nữa hoàn toàn là trung ừ. tập nên các bạn phải thực sự là, bình tĩnh và kể cả ừ. thực sự là phải tìm hiểu một sự việc mà yeah. đơn giản chỉ có một điều các bạn nên ờ, các bạn phải hiểu một điều rằng anh em ví dụ như anh em chúng mình anh em chúng tôi đây ví dụ có bán người thì anh em chúng tôi không bao giờ dại dột đến cái mức mà phải đưa mặt lên trên uh, các trang mạng truyền thông để còn, mà còn, đi còn, tuyển người, còn, còn, còn để à. mà bị về đến Việt Nam thôi ừ. không cần phải về đến Việt Nam mà đến cửa khẩu thôi là anh em tôi cũng đã bị xích rồi chứ không đừng... chưa kể tới cửa khẩu nếu như mới xảy ra những cái chuyện mua bán người là anh em mình đã bị thậm chí cả bộ ngoại giao của Campuchia đã liên kết với là bộ ngoại giao Việt Nam đã chụp anh em mình từ lâu rồi, Đúng rồi. chứ không không có cần phải về Việt Nam đâu đấy. đó đấy. trời ơi <clears throat> đấy cho nên là khi anh em ờ, chúng tôi đã đã đã xác định ngồi đây và đã tư vấn cho các bạn thì các bạn phải hiểu được một điều rằng một cái công ty tốt người ta nó không bao giờ người ta nó uh, có nghĩa là một cái công ty tốt bao giờ người ta nó cũng sẽ muốn tốt cho tất cả các ứng viên sang đây và người ta sẽ công khai tất cả những cái nơi làm việc chỗ ăn chỗ ngủ giờ giấc làm việc và những cái phúc lợi của công ty nó như thế nào và đồng thời ở gần đây thì mình cũng nhân tiện nói luôn là công ty mình là công ty winner một công ty rất chi là uy tín ở cái khu ờ, vực Mộc Bài này đi ờ, cách có mấy trăm mét thì là đến công ty mình thôi và công ty mình hiện tại bây giờ là không nhận đi tiểu ngạch bởi vì sao nhận đi tiểu ngạch thì bây giờ nó nó xảy ra rất là nhiều cái vấn đề Đúng nói đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi một công ty ma các bạn phải nên nhớ nhá một công ty ma với lại một công ty tốt nó khác biệt ở cái chỗ nào công ty ma tiểu ngạch người ta vẫn nhận không cần phải giấy tờ gì đấy là các bạn khi các bạn đi các bạn phải xem xét và suy nghĩ thật kỹ còn công ty của mình đây sẽ không nhận đi tiểu ngạch đồng thời với cái việc không có chuyện buôn bán người còn nếu như mà đã nhận đi tiểu ngạch vào trong một cái diện mà đen tối đấy thì là công ty mình đã nhận hết là sẽ có cái vấn đề buôn bán người nhưng mà thường thường những cái công ty mà buôn bán người đấy thì người ta nó nhận hết tất cả luôn đúng rồi nó, nó không cần biết ai đâu thậm chí là già trẻ bé lớn và kể cả gì người có giấy tờ không có giấy tờ không, nó cũng không cần thiết nữa trong người không có một tờ giấy gì cũng được nữa nên nhận hết á đó là các bạn phải thực sự là cẩn cẩn thận rồi bây giờ chúng ta sẽ đến qua đến đến là cái tiêu đề thứ hai nha các bạn nha đó là tính em có biết là dạo này là có những cái tin là ở các mặt báo Việt Nam á là có đăng rồi là vụ là 38 người đó là trong 42 người mà nhảy ở ngay sông Bình Di á đó ở Long Bình An Giang á là trốn về Việt Nam đó thì trong đó là có 38 người là bị phạt hành chánh vì à, nói thẳng ra đó là phạt vì tội vượt biên đó, như vậy thì theo em nghĩ rằng là, là cái <coughs> chuyện phạt như vậy á là nó có à, theo em nghĩ nè đây là cái cái quan điểm cá nhân thôi mình không có đề cập gì tới chính quyền cho dội nha là theo em nghĩ coi là cái vấn đề là cá nhân em thì em suy nghĩ về cái 39 người 3, 38 người bị phạt vậy là có có đáng bị phạt không ừ. theo cái ờ, nhận xét của em cái vấn đề mà người dân Việt Nam mình mà đã quá thân đã cùng nhau lên kế hoạch để mà chạy khỏi một cái công ty như thế cái đấy nó là một cái tinh thần đồng bào Rồi. nó là một cái tinh thần chung để một có nghĩa là không mình áp bức đúng không ờ, có, có nghĩa là mình sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ gọi là gọi, là xác định sinh tử luôn đấy ừ. một là thoát về Việt Nam mà cách con sông ừ. ngắn thôi rồi. hai là sẽ bị nó bắt giữ là mà thậm chí đã có người chết rồi đúng rồi có một em à, đấy có một em trai có 16 tuổi và một bạn bị bắt lại và cũng em Rất em không? em cũng đã nghe mang máng là cái bạn bị bắt lại với em trai cái em trai kia thì đuối nước không biết bơi thì thì cái đấy không nói nhưng mà em có nghe nói là có một bạn bị bắt lại và như là bị đánh chết Trời. thì đấy là đấy là những đấy là một cái chuyện rất là buồn đối với người dân Việt Nam mình đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa khi những cái khi trong trong số cái người mà 42 người mà nhảy nhảy sông chạy được về Việt Nam đấy khi chính quyền người ta nó gọi lên nó lấy lời khai và tất nhiên sẽ có những cái mức phạt cho những cái à, bạn đấy bởi vì sao cái thứ nhất các bạn sai ở cái chỗ là các bạn vượt biên không có hộ chiếu không có giấy tờ đầy đủ các bạn không đi chính ngạch đấy là một cái sai của các bạn và khi các bạn về Việt Nam tất nhiên các bạn đã thoát ra khỏi được cái địa ngục trần gian đấy thì các bạn sẽ về Việt Nam và các bạn sẽ phải làm việc với lại cơ quan chức năng à, sẽ bị à, phạt này ví dụ là phạt hành chính ừ. à, có nghĩa là để răn đe cho những cái người mà lần sau có đi sang bên này làm thì phải đi chính ngạch phải giấy tờ hộ chiếu đầy đủ thì các bạn phải đi cho nó đàng hoàng chứ các bạn đừng có đi theo như cái kiểu không giấy tờ rồi các bạn không tìm hiểu kỹ rồi thì đấy nó sẽ xảy ra cái tình trạng rồi, như thế. ok anh hiểu em rồi nhưng mà cái vấn đề bây giờ anh đang nói là vấn đề là là chính quyền người Việt Nam á là phạt về vấn đề 38 người như vậy đó thì theo em nghĩ là như như, như vậy là là là xứng đáng đúng không? <clears throat> như vậy là xứng đáng đấy, đấy là à. điều đương nhiên rồi. Ok nhưng mà còn anh thì anh suy nghĩ không phải vậy, anh suy nghĩ không xứng đáng. Tại sao vậy thì anh suy nghĩ đơn đơn giản thôi. Ví dụ như là bây giờ á, tại sao em lại em lại phải bước qua bên Đức ra mẹ em, em đi làm việc mà phải trốn nhu trốn nhủ như vậy? À. Thứ nhất là gì là gì em nghèo quá nghèo gia đình em không có điều kiện đúng không thì em mới làm như vậy chứ nếu như em có điều kiện thì em đâu có làm như vậy và cái thứ hai nữa là gì là về đó chính là về phần giáo dục đúng không thì bản thân những người khi mà họ chui qua họ đi tiểu ngạch đi thì thậm, chí thậm chí có nhiều người họ còn quan niệm một cách rất là nhẹ nhàng chỉ cần đi qua bên đây thôi không cần biết gì hết đấy và không cần một cái giấy tờ gì hết ừ. chính gì đó chính là do cái phần giáo dục bởi vì là không có định hướng được là là à khi anh bước qua một đất nước thì anh phải cần <coughs> những cái giấy tờ gì để anh bước qua đó mới gọi là hợp pháp. Ừ. Ok, cho em xin phép cắt ngắt lời anh một câu tất nhiên gia đình giáo dục nó là một phần anh hiểu ừ. chưa cái cái một phần cũng như anh nói có lẽ đấy gia đình nghèo khó và thậm chí cũng có thể là có những cái gia đình có những cái bạn không nghèo khó ừ. nhưng mà lại chơi bời ở Việt Nam là dính đến cái chuyện nợ nần rồi thì uh, trốn uh, trốn uh, trốn các các con nợ ờ, trốn nợ Có bắt đầu là nói chung là nhiều lý do lắm <laughs> à, có okay. những cái bạn cũng có thể là nhận thức được cái việc qua đây nó rất chi là nguy hiểm nhưng mà ừ. vẫn cứ đi à. vẫn cứ liều để đi à. đi ở cái chỗ là đi, đi trốn đúng không đi trốn Rồi, đi okay. không hộ chiếu thôi mình cứ đi đi ví dụ như là thôi cứ sang đi ừ. chỗ à, này nó người ta nó tư vấn công việc rất là tốt ờ, mình có thể sang mình kiếm ừ. được cái số tiền đấy mình về mình trả nợ rồi mình hoặc là mình làm một cái gì đó ừ. đấy là trong những cái trường hợp có những người ví dụ hoàn cảnh vì hoàn cảnh gia đình vì cuộc sống mưu sinh có những bạn là trốn nợ trốn nần nói chung là nó nhiều lý do để sang bên này lắm thế cho nên là nông nổi nhất là những bạn trẻ những bạn trẻ như anh em mình thì nó khác như những cái bạn trẻ có 19 20 thậm chí chỉ ngoài 20 và thậm chí cũng có những cái cô chú anh chị 29 30 30 40 cũng có đấy là những cái người người ta nó nhận thức nó không được tức nghĩa là người em nói là người ta đã vô đường cùng rồi người ta đúng không rồi. còn đường gì hết người ta mới đi qua campuchia đúng không thì sao, sao như vậy sao nói tới campuchia sao thấy giống vô vô đường cùng như vậy <laughs> đó thì à, cái quan điểm cái quan niệm đúng không à, cái quan điểm của anh với em cũng tương đối là nó có sự sự gọi là bị chút xíu nhưng mà quy chung ra hết tất cả thì nếu như các bạn muốn an toàn nhất đi an Campuchia này để được luật pháp bảo vệ kể cả chính quyền Việt Nam bảo, bảo vệ kể cả ở Campuchia chính quyền Campuchia bảo vệ thì các bạn phải có hộ chiếu nhất thiết là phải có hộ chiếu đi visa T cũng được mà visa E cũng được visa E là visa lao động đó đó lao động đây là visa du lịch cũng được thì nhất thiết mình phải có hộ chiếu còn nếu như không là mình phải đi vô một cái diện khá là đặc biệt giống như là các bạn ở ngay cái tỉnh bến ngay cái khu vực mà bến cầu á thì các bạn chỉ cần có cái chứng minh nhân dân thôi là của huyện bến cầu thôi là các bạn sẽ được đi qua thoải mái đi qua mà hiện tại giờ nói là cũng có đóng ờ, là cái phí gọi là hai ba chục ngàn một lần qua đó nhưng chỉ dành cho người dân ở bến cầu thôi chứ không có dành cho bất cứ ai cả đấy thì uh, quy chung thì nội dung ngày hôm nay thì cũng khuyên với lại tất cả các bạn gì tuyệt đối tránh xa người nào những cá nhân nào những bọn môi giới nào mà đã lôi kéo các bạn bằng mọi cách nên dụ ngon dụ ngọt không cần gì cả lại càng không có cái chuyện là các bạn qua đây mà các bạn việc nhẹ lương cao là không có đâu các bạn phải lao động thực sự nha nói nhẹ quá thì cũng không phải đâu nha lương thì mức lương nó là như như vậy là <coughs> sự thật nó có xảy ra nhưng việc nhẹ nhẹ quá thì không có đâu nha các bạn nhớ nhớ nha các bạn nha à, đây là cũng là kết thúc uh, buổi uh, quay clip ngày hôm nay dành cho tất cả các bạn nha thì các bạn cũng đã hiểu được phần nào về cái việc gọi là nên đi hộ chiếu hay là không đi hộ chiếu rồi nha rồi xin à, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và thành và tính à, xin chào và hẹn hẹn gặp lại các bạn vào video clip kế tiếp xin chào, xin dạ. chào.